bạn đưa vào đây không ạ à? mẹ bạn đưa vào nguyên hai phòng ba năm xin mời anh chị vừa chúng may mắn ai may mắn may mắn không chị chúng ta bước lên sân khấu đi ạ bạn nguyễn thị hồng nguyễn thị hồng phòng ba năm thị tư đây là của nữ một lần nữa xin được chúc mừng chị Thơ

those xin chúc mừng và ngày hôm nay có rất nhiều các anh chị chúng ta có 10 vé, 15 vé, thậm chí là 20 vé và cơ hội dành cho các anh chị ở phía sau là rất nhiều. Anh Tấn đi ô tô thì ờ, ok rồi rất vâng, cảm ơn và chúc mừng các anh chị rất nhiều các anh chị đã là một trong số những người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay bởi vì đâu đó ở dưới kia vẫn còn rất nhiều các anh chị đang trông ngóng những thành quả của mình tuy nhiên cơ hội dành biệt ngày hôm nay bốc giải nhì nhì hai đầu chân điện không vâng, có cháu nghe nhé cô chụp nhé cháu nghe hai bé rồi cô chụp cháu hai bé hai bé rồi hai bé hiện tại tùng đang cầm trong tay chưa biết là ai ai có mã số này Nguyễn Văn Hùng không? Nhưng mà đây không phải là Nguyễn Huy Hùng mà là Nguyễn Văn Hùng Đúng rồi, anh Hùng, ờ, chị Thanh, ờ, chúng tôi là của bạn chiến, chắc là anh chị có một sự đặt anh chị về rồi À, mời cô bốc cháu một bé khác Đấy, cô có một của cô nhá Nhớ cháu cháu chiên đuôi Nhìn, nhìn kỹ nào sao xinh đẹp thế này trắng gì mà sáng thế nhớ là mai mua trà sữa cho cảnh sát nhé. Rồi xin mời các anh chị chúng ta không trong thời gian các hộ thuộc danh ờ, đang chờ cái giải nhất này ấy, thì là khả năng là sẽ mời di bé chưa mở ra đâu bé chị hoa chân, hai hoa chân, chân thị hương Vâng, thưa anh chị, chúng ta đã tìm ra 10 em xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay qua kỳ quay bốc thăm may mắn và giải đặc biệt giải nhất chính là một đội áp suất đã tìm được chủ nhân của mình xin chúc mừng chị Trần Thị Hương